我先要干嘛？ Hello xin chào tất cả các bạn và hình như PUBG, PUBG phiên bản mobile có update mình sẽ xem update xem có cái gì mới hôm nay thì mình sẽ rồi các bạn sẽ chờ có trình hiệu update ở đây rồi nó đang à, đo đát là update xem nó có gì mới nào à. thì như update đợt update lần này thì nó sẽ có các chế độ mới ví dụ như là cái chế độ chơi nhanh này đấy cái chế độ chơi nhanh này như nào các bạn thì theo thông tin từ cái phiên bản Timi ấy thì mình được biết ấy thì nó sẽ update cái chế độ chơi nhanh ví dụ như cho 100 người nhảy xuống một cái khu có hai ba bao nhiêu team đó xem ai giết được nhiều kill nhất giống như phiên bản PC đó được chưa sau đó nó sẽ chiến thắng nhảy xuống một cái khu vực nhưng mà nó có vòng bo nó hẹp thôi được chưa nó nhảy xuống một cái khu vực đó sau đó nó sẽ bắn xem ai được nhiều kill nhất thì nó sẽ thắng được chưa sau đó nó cái trận à, cái delay ấy có nghĩa là cái delay giữa mạng này qua mạng khác có nghĩa là khi mình chết xong ấy mình có thể làm mình nhảy xuống được luôn đó đây là cái chế độ nó rất là mới ở, ờ, ở trên cái bản PC là có rồi ờ, hình như đây là nó sẽ update mình theo dõi ở trên phiên bản TV beta phiên bản beta là nó có và lần này nó sẽ update không biết nó có update ở phiên bản quốc tế này hay không ý là nó sẽ update mà để xem nên nó có có update được không đó nó đang chụp update các bạn chỉ cần update là được còn bạn nào muốn cài cái phiên bản à, PUBG mobile ở phiên bản à, Timi ấy thì các bạn sẽ thấy là các bạn vào trong phần setting này sau đó các bạn chuyển cái này về cái tiếng ờ, Trung Quốc Trung Quốc đó chuyển tiếng này về Trung Quốc sau đó xét lại sau đó thoát hẳn ra các hẳn ra sau đó lại mở lại tension thì các bạn sẽ cài được nó giống cái này nó giống như giả lập mà nó play hay là bluestack được không? đó còn khi bạn có trong phiên bản tiếng anh thì bạn không thể không thể mà cài đặt những ứng dụng đây là những ứng dụng mình đã cài vào đó như là WeChat hoặc là Wiki chẳng hạn đó, có thể cài được vào trong phần Pencil Gaming đi đây là phần mềm mà lập nó rất là nhẹ đây là do của hãng Tencent nó phát hành luôn và nó đưa ra cái sản phẩm này và Tencent ờ, cũng là hãng phát triển từ game PUBG ở trên phiên bản mobile này đó và nó dựa trên cái phiên bản PC do Bluehole nó phát hành và cái map và là các đồ vật à, trang thiết bị nó đều giống với cái phiên bản của Bluehole Đô ờ, trên phiên bản PC sao bực mình thế thì cái thằng lồn mẹ nó nó đang update sắp xong rồi các bạn sẽ thấy là nó đang đau rất mau này 47 phần trăm này thì ờ, ở đây ấy, các bạn mà bạn nào chú ý các bạn chú ý này ở đây chúng ta có thể là cài đặt cái thông số cấu hình cho những bạn mà máy của bạn mà cấu hình thấp mà là cấu hình của bạn chưa cao đó các bạn thì ở đây ấy, thì các bạn sẽ thấy là ở phần à, phần đây là phần basic là phần thông thường đây là cái phần mềm cắt cho màn hình thì nó sẽ cắt cho ra cái à, cái cái cái thư mục của link data này program data tension thì dạ. sau đó nó sẽ cũng chắc là đường link chụp màn hình và phím của nó là phím control cộng với một cái phím nào đó để chụp lại cái màn hình của chúng ta ví dụ như control control control một chẳng hạn control 1 chẳng hạn thì nó sẽ chụp màn hình ví dụ như các bạn chụp màn hình những cảnh mà nó nóng bỏng những cảnh mà các bạn là highlight chẳng hạn nó còn ở dưới này ấy, thì do cái render thì các bạn sẽ render tùy theo cái card màn hình của bạn hỗ trợ ví dụ như OpenGL chẳng hạn Direct chẳng hạn Smart uh, Smart Mode dạ. đó Direct Open đó, Direct gì đó Direct cộng Direct X Direct gì đó hoặc là open gl do cái card màn hình hỗ trợ MPU đó xem ở đây là chế độ cao còn cái strata này là kiểu như chế độ bình thường thôi còn ở lưỡi này đấy là cái chế độ ờ, anti thì các bạn có thể chọn ultimate ultimate là nó sẽ cao nhất được chưa? ở đây là memory thì nó liên quan đến bộ nhớ RAM sử dụng các bạn có thể sử dụng 4 GB RAM còn nếu tự động thì các bạn để auto nếu các bạn có RAM bộ nhớ cao đó được chưa? thì các bạn có thể chọn cái chế độ ờ, mà nó sẽ chọn còn ở dưới này thì độ phân giải màn hình thì độ phân giải là resolution này thì là độ phân giải thì nó liên quan đến độ phân giải màn hình của bạn thì các bạn xem độ phân giải màn hình của bạn 1920 1080 hoặc là cao hơn nữa thì bạn chọn ở đây nó mắc kiểu như nó sẽ phù hợp với cái tiết độ phân giải của bạn ở đây này thì các bạn à, có thể chọn là 240 hoặc là 160 ở đây ở đây là cái chế độ PUB, PUBG Mobile đây là cái chế độ setting gaming setting của cái cái máy của chúng ta ví dụ như máy của bạn à, đang chạy là ví dụ như cặp màn hình tùy theo cái mức độ cặp màn hình của các bạn ví dụ như cặp màn hình của bạn cao thì bạn có thể chọn chế độ ultra hd đây là chạy ở trong game nhá chạy ở trong game nhá đồ họa ở trong game đó thì bạn có thể chạy ở màn hàn màn hình 2k thì nó tùy tùy cái mức setting card màn hình thường ấy chúng ta sẽ chọn 1080 hoặc là các bạn yếu hơn card GTX 1660 hoặc là à, AMD tương đương thì các bạn có thể là giảm xuống nếu quản yếu hơn thì chọn 720 thôi còn ở đây nếu bạn cao thì bạn chọn 1080p là độ phân giải 1920 nhân 1080 1920 nhân 1080 cũng như là như thế nào có nghĩa là cái khung hình của nó khung hình trên này này khung hình ờ, chiều trên của màn hình của mình này là 1920 còn rưỡi này là 1080 1920 có nghĩa là 1920 60 frame có nghĩa là như nào là trong một giây trong một giây nếu mà 1920 60 frame thì trong một giây thì nó sẽ chụp 60 khung hình liên tiếp thì người ta là 1920 19 1920 x 1080 60 frame có nghĩa là 60 khung hình trong một giây thì là 60 khung hình của 1920 x 1080 còn ảnh đó còn 30 frame là nó là như nào 30 frame có nghĩa là 30 khung hình trong một giây thì là có nghĩa là ba một giây thì nó sẽ chụp 30 khung hình đó đó là 1920 x 1080 ở mức 30 khung hình một giây 2K thì sao 2K ví dụ như có 2K 1080 thì 2K 2K là 2 2K là 2500 2560 nhân 1440 được chưa đó à, 4K là 3800 3000 3840 nhân 2160p hoặc là 4096 nhân 2160p được chưa? đó là độ phân giải 4K nếu mà nó 2K thì nó sẽ nhân cái tốc độ khung hình lên thì ví dụ như khung hình của nó là 2560 nhân 1440 thì cái 2560 ở trên này này đó thì nó sẽ nhân với 1440 thì nó ở mức 60 frame thì nó sẽ chạy 60 khung hình ở 2560 nhân 1440 ở mức một giây nó sẽ trọng 60 khung hình cho nên là tốc độ hình ảnh của nó sẽ sắc nét hơn bây giờ các bạn chú ý là ví dụ như các bạn chạy ở chế độ 2K này 2560 nhân 1440 ở tốc độ 30 khung hình thôi thì nó sẽ không nét bằng tốc độ của 1920 nhân 1080 1080 ở mức 30 ở mức 60 frame dạ bởi vì là cái hình ảnh nó chụp nhiều hơn thì nó nét hơn độ phân giải nó cao hơn thì nó chỉ là cao hơn độ phân giải của nó hỗ trợ nhìn cao hơn nhưng mà sắc nét thì nó sẽ không bằng 1080 60 frame được chưa đó 60 frame cái frame nó càng cao thì nó sẽ càng sắc nét và máy của chúng ta sẽ càng lắc nếu bạn không đủ cả màn hình đó nhiều bạn cứ không hiểu cái frame là như nào frame là nó như thế nó một giây thì nó sẽ chụp bao nhiêu frame ví dụ như 20 frame thì một giây nó sẽ chụp chụp chụp cái độ phân giải đó bằng đó thì 60 frame thì nó sẽ chụp 60 lần 120 frame thì nó sẽ chụp 120 lần dạ, đồ đối với các bạn à, ví dụ như các bạn quay à, video ấy nó đang cài đặt này ví dụ như các bạn quay video ấy ở mức uh, ví dụ các bạn quay video slow motion ấy ở trên thiết bị điện thoại hoặc là ở trên, trên thiết bị máy quay phim ấy các bạn sẽ thấy là cái tốc độ frame của nó lên đến 120 hoặc là 240 thậm chí là cao hơn đó khi các bạn quay ở chế độ slow motion đấy có là chế độ quay chậm đó, thì nếu mà tốc độ khung hình cái frame của nó càng cao thì cái hình ảnh của nó chuyển động ấy thì nó sẽ mượt mà hơn hơn là các bạn ở cái mức frame thấp thường là chúng ta quay ở chế độ chậm ấy thường quay slow motion ấy thì chúng ta phải đẩy cái frame lên cao các bạn hiểu rõ chưa khi bạn setup máy quay phim mà máy gì đó hoặc là điện thoại di động của các bạn iphone ipad gì đó iphone gì đó các bạn quay ở chế độ cao thì thường nó sẽ là ở mức là 240 frame dạ, quay chế độ slow motion cái này nó có đó cho nên là nếu mà quay ở tốc độ chậm quá thì slow motion ở tốc độ frame thấp thấp quá thì nó hình ảnh của nó sẽ không mượt mà đó các bạn hiểu rõ là thế là được thường nếu mà các bạn không đủ ấy thì các bạn sẽ chạy ở mức là bình thường là 660 hoặc là nếu bạn có cạc mà 1060 hoặc là cạc AMD 470 hoặc là 580 hoặc là 570 của AMD đó thì các bạn có thể chọn trên 2K hoặc là 1050, 1060, 1070, 1080, 1080 Ti. Bây giờ thì các bạn có thể chọn dòng cạc này thì các bạn có thể chọn màn hình độ phân giải 2K. Đó. 2K này nó cũng tùy thuộc trên màn hình luôn đó nếu mà được các bạn sẽ chạy trên 2k và tí mình vào trong game ấy chúng ta sẽ setting ở trong game nữa các bạn ạ trong game chúng ta sẽ vào trong phần uh, ờ, graphic để setting đó thường nếu mà các bạn ờ, ở các quán net các kiểu ấy thì các bạn sẽ tùy thuộc vào nếu bạn chơi quán net đấy các bạn tùy thuộc cái mức setting của bạn setting ở mức nào thì đó tùy theo cái cặp màn hình của bạn thường là của NVGA nhiều hơn bởi vì là NVGA nó có lõi Cura nó có nhân Cura xung ruồng các kiểu được chưa đó các bạn giờ mức bây giờ đa số là chúng ta có thể chạy được một 1080 không nhiều rồi đều tối ưu hóa hết đó ở dưới này cũng thế ở dưới này cũng thế đây là mức default này mặc định mặc định của game nếu mà nó bị giật quá thì các bạn có thể giảm xuống nhé cái này in tồn lâu thế nhỉ các bạn giật bị bây giờ build ấy build cặp màn hình ấy các bạn nên build cặp màn hình của GTX nhá được chưa GTX 10 series đó người ta gọi là GTX 10 series ví dụ như một không đi ờ, thấp nhất của dòng 10 series đó là 1030 một một không ba không một 1050 ti 1050 1050 ti đó sau đó chúng ta sẽ lên 1060 1060 bản 6 g 1070 được ạ đó 1080 1080 1080 ti là bản cao nhất và chuẩn bị sẽ có cả màn hình mới của hai nhà quân nhà xanh với quân nhà đỏ trong ờ, thời gian tới cả màn hình nó thay đổi liên tục ạ đồ công nghệ nó mới liên tục nói chung đồ công nghệ thì xài một thời gian khoảng thường là chúng ta phải 3 tháng và sorry 6 tháng 6 tháng 3 đến 6 tháng chúng ta phải thay đổi công nghệ của nó sẽ nâng cấp được dạng đó ở ờ, thiết bị phần cứng đó cho nên là người ta thường nói với rằng là trung thủy với không nên trung thủy với công nghệ thì dạng đó công nghệ thì không nên trung thủy đó vợ chồng trung thủy còn được được dạng còn công nghệ thì anh em không nên trung thủy trung thủy thì nó sẽ bị lỗi thời người ta như thế đó, một thời gian nó sẽ bị lỗi thời nâng cấp đòi hỏi cái cấu hình thiết bị máy tính của chúng ta cao hơn được chưa đó cho nên là các bạn thấy là những máy có những cấu hình máy tính cũ này các màn hình cũ này được chưa đó. ra ô in tồn lâu thế nhỉ các bạn sao in tổ nó lâu thế nhỉ cài đặt nó lâu thế không biết nó không không được cập nhật cái mới hay không nói chung cái tựa game ờ, mobile này ấy, nó nhẹ mà nó chạy nên là nó sẽ nhẹ nó không, không nặng ấy đâu nó hoàn toàn là chúng ta có thể chạy được Ờ, chủ yếu là những phiên bản là nó dành cho PC ấy. nói chung ấy, cái phiên bản giả lập ấy, thiết bị nào mà chả chơi được các bạn phiên bản giả lập ấy, giả lập từ máy tính ấy, máy tính qua qua cái à, à, từ mobile về máy tính đó người ta hay bảo giả lập đó thì đối với thiết bị máy tính nào mà chả chơi được không chơi được cao thì nó sẽ chơi được ở mức cấu hình setting nó thấp thôi rồi nó đang lo lót 99 phần trăm rồi sao nó lót lâu vậy mọi khi mình thấy là nó nhanh lắm rồi mà các bạn khi là mình thấy loát nó nhanh lắm đâu thôi bạn bạn ơi bạn đặt vào giữ bạn ơi à xong cái này nhá không biết mạng các quang không biết mạng các quang cũng biết không không phải thì bán như vậy không biết đứt tôi tưởng là các quang biết rồi 99 phần trăm mà download lát này lâu chứ nó báo còn tôi đi là xong phải không rồi đúng rồi còn tôi đi hoàn thành nó chuẩn bị hoàn thành xin chờ này xin chờ này. chuẩn bị hoàn thành rồi thực ra chơi vấn đề chơi game ấy CPU nó không quá là quan trọng thôi nếu mà các bạn chơi PU BG phiên bản PC ấy, thực ra CPU Pentium đời mới nhất ví dụ như đời Silex chẳng hạn thì nó rơi tầm khoảng một triệu hơn đến một triệu năm CPU Pentium nó hoàn toàn nó có thể chạy được hoặc là Core i3 nhưng mà khi các bạn à, đòi hỏi cái bạn việc công việc livestream ấy, kiểu ấy thì nó sẽ hơi đuối một chút thực ra vấn đề chơi game ấy nó chỉ quan trọng với chúng ta về cái cạc màn hình thôi các bạn ạ chơi game ấy nó nó sẽ quan trọng cái cạc màn hình rồi dạ cạc màn hình là vấn đề tối quan trọng về vấn đề việc chơi game bởi vì nó liên quan đến đồ họa cái CPU ấy nó chỉ làm nhiệm vụ rất là ít trong cái vấn đề mà các bạn chơi game nhưng mà livestream ấy thì nó sẽ liên quan đến vấn đề CPU nhiều nhưng mà khi các bạn uh, chỉ việc mà chơi game ấy thì CPU nó kiểu như là CPU nó sẽ vẽ ra một cái khung xương trước đó ví dụ như sẽ thao tác ví dụ bắn điểm từ điểm A đến điểm B chẳng hạn bắn một cái CPU thực hiện ra lệnh là bắn một điểm A từ điểm A đến điểm B thì lúc đó GPU nó sẽ phải sẽ phải thực hiện một cái thao, cái cái lệnh xử lý của nhận lệnh từ xử lý từ CPU và phải thực hiện từ điểm A đến điểm B và đưa cái ví dụ như đưa viên đạn từ điểm A đến điểm B một cách là mượt mà nhất và nó nhanh nhất chẳng hạn hoặc là ví dụ như khi khi một cái vụ nổ chẳng hạn diễn ra trong game ví dụ như các bạn sấy nổ xe chẳng hạn thì lúc đó cái hiệu lệnh sấy nổ xe được kích lệnh từ cái CPU sấy nổ xe CPU chỉ có kích lệnh là sấy thôi còn cái nổ xe cái hình ảnh của các bạn nhìn vào trong cái xe đó nổ như thế nào hoặc là cái xe nó đi như thế nào hoặc là cái hình ảnh mà nó các bạn thấy là nó như thế nào đó thì các bạn đó là do cạc cạc màn hình xử lý các bạn ạ đó là do cạc màn hình xử lý ví dụ như nổ xe bùm một cái các bạn thấy là những ngọn lửa nó nhảy nó nó ngọn ngọn lửa nó ngọn lửa ngọn lửa nó nó nó nổ ra được chưa ngọn lửa ngọn lửa nó nổ ra nó tung ra chẳng hạn hoặc là các bạn thấy chơi game các bạn thấy cái ngọn cỏ của nó đung đưa chẳng hạn đó thì cái đó là do cái cạc màn hình nó xử lý các bạn hiểu đó các màn hình yếu các màn hình yếu thì nó sẽ xử lý cả đó nó bị giật chứ không phải là cpu đâu được chưa đó đó là liên quan đến các màn hình yếu là nó sẽ bị giật đung đưa đó ờ, ví dụ như các bạn thấy ngọn cỏ của nó đung đưa đó CPU nó chỉ làm nhiệm vụ nó kiểu như là nó vẽ cái khung xương ra thôi còn cái thịt mà đắp trên chúng ta thì do các màn hình nó nó đắp phải không qua qua đó thì nó liên quan đến vấn đề ram nữa được chưa RAM nó nó là những trích xuất dữ liệu là bộ nhớ tạm thời bộ nhớ tạm thời là như nào bộ nhớ tạm thời ví dụ như uh, ví dụ như như sau ví dụ như các bạn mở một cái ứng dụng này lên cái ứng dụng chạy trên RAM ấy thì nó sẽ cho với tốc độ truyền dữ liệu nó cực kỳ nhanh nó tính bằng g megahertz rồi dạ tính bằng megahertz đó cho nên nó trích xuất dữ liệu rất là nhanh ổ cứng cũng được ổ cứng về làm RAM được mà nhưng mà ổ cứng chiết xuất chậm dạ. RAM nó làm bằng các con flash nhớ cho nên là nó không bị chứa nhiều về dữ liệu chữ nhiều dữ liệu cho nên là khi cái RAM của nó cao ấy nó kiểu như là nó xử lý nó sẽ nhanh hơn nó không bị đơ bị giật đó nên là RAM RAM chúng ta chủ yếu là sử dụng nhiều cho các bạn là vấn đề làm đồ họa thì các bạn mới cần nhiều VRAM cao hoặc là máy như máy quotation đấy còn game bây giờ chúng ta sử dụng thoai thoải khoảng 16 à, à, đến 32 G là quá đủ rồi để cho một tựa game fps RAM nó sẽ bị mất uh, khi các bạn tắt máy đóng ứng dụng chẳng hạn thì RAM nó sẽ bị mất đó còn uh, ROM trên đầu cứng là chúng ta không bị mất rồi nó đang chạy chờ lâu quá RAM thì có trên thị trường có rất là nhiều nhiều loại RAM hãng RAM khác nhau dạ nó như của con xe của kinh mắc kinh tông đó rất là nhiều RAM hiện tại có DDR4 rồi DDR4 là chuẩn thế hệ RAM mới nhất và RAM cũng là khá mắc đó các bạn RAM khá mắc RAM bây giờ các bạn mà một RAM kit thì các bạn rơi tầm khoảng 8 à, GB thì các bạn rơi tầm khoảng 2 triệu đầu tư nó khá ác. 2400 MHz đó tốc độ thì nó xử lý nó mượt mà nó nhanh hơn bây giờ gian thị là 4 đó thì các bạn phải sử dụng cái CPU Silex trở lên Silex Select rồi sao nó download lâu thế nhỉ chơi game ấy thì những đời có có i7 bình thường có i7 khoảng 7 8 triệu là được nếu mà qua cao quá thì game nó cũng không dùng hết được đâu đó, không bao giờ dùng hết được để số của CPU nó chỉ dùng hết được uh, đúng rồi nó không dùng hết được đâu CPU nó không dùng trừ phi đồ họa nói chung ấy đồ họa nếu mà nói về xét về đồ họa thì CPU không bao giờ là đủ cả nói đến đồ họa càng cao càng tốt được chưa? CPU càng cao càng tốt đối với các bạn làm phim chuyên nghiệp dựng đồ họa đó kiến trúc 3D được chưa? bao giờ bao nhiêu CPU cũng lấy hết à được chưa? càng nhiều càng tốt càng nhiều sung càng cao luồng càng cao cả luồng càng nhiều càng tốt còn game ấy thì không cần nhiều CPU đâu chủ yếu cạc màn hình đó, nó đang cài đặt chờ một tí lúc nãy in tồn rồi nhưng mà lâu quá Mount'u jangan Mount'u y tồn nó y tồn khoảng mấy phần trăm rồi nhưng nó phải in tồn xong rồi chứ lâu quá nhiều lâu quá hai năm tháng bảy rồi. cái ờ, blue stack là nó sẽ nhẹ hơn đó à đúng rồi blue stack là nó nhẹ hơn à sorry blue stack là nó nặng hơn nóc play nó nhẹ hơn dạ blue stack nhưng mà blue stack nó sẽ được tối ưu hóa hơn bởi vì nó có kinh nghiệm lâu năm nhưng mà cũng có thể là do cái ờ, blue stack nó nhiều ứng dụng quá dạ. nhưng mà chạy ở trên blue stack là nó sẽ sẽ chạy tương thích nhiều cái hơn nhưng mà có cái nóc play cũng tương thích nhiều hơn tùy từng cái thôi mạng thì à, mình chơi mạng gì thì mình chơi à, mình đang xài cái mạng Viettel các bạn ạ à mình xài mạng Viettel được uh, được mấy năm rồi ba bốn năm rồi mình thấy là mạng Viettel nó chạy khá là ổn định mạng Viettel chạy khá là ổn định về cái đường truyền Việt Nam thì thấy là khá ổn định còn đường truyền đi châu Âu ấy thì nó hơi đuối một tí đi nước ngoài đó đi nước ngoài thì nó hơi hơi đuối một tí còn mạng này thì chơi làm cái gì ấy mình thấy là vừa khá vừa với nhu cầu của mình đang làm đang giải trí tốc độ upload cũng rất là nhanh nó thường là mình thấy là nó chạy ổn định thì là nó không bị nó không hay bị nghẽn mạng kể cả bị mất điện như thế thì là mỗi tội à, mỗi tội à, rồi không có tiết điểm mỗi tội là bốn ba mươi mê ba trăm năm mươi nghìn liệu có đắt lắm không các bạn 350.000 một tháng ô cài gì lâu vậy nó không cho mình chơi game rồi các bạn Điều này úp hết cái phần mềm uh, ờ, Benson này bây giờ mình sẽ đổi cái CPU đi à, đây làm sao để đổi cái cái này đi xuyên của server đi nước ngoài thì các bạn sẽ thể đo được cái tốc độ băng thông của từng cái nước đó sao nó cũng cao thế này nó không không không không có cái đổi server à ô sao cài đặt lâu thế nhỉ chờ lần 30 phút rồi wow Ôi rồi, một trăm phần trăm rồi kìa. Bây giờ continue phải không? Đây là nó có cái play luôn đấy, nó không phải là continue như này đâu. Lần này update lỗi nha, update kiểu nào ấy. Mọi khi update không như thế này đâu. ô nó lại đau lát tiếp kìa trời ơi Để gì vậy không nhiều bây giờ sẽ bật lại không hiểu luôn rồi nó đang lát này rồi nó đã cập nhật rồi nó tí rồi cập nhật được rồi đánh giá về cái thông tin bảo mật thông tin bảo mật trên toàn thế giới đó con có thể xem đây là thống thống thống kê của của cái à, thông tin bảo mật trong 24 giờ quốc gia nào bị à, bị đánh giá là có nhiều mã độc nhất đó thế là xem đây đó, 24 giờ that 24 house 24 giờ đây các công cụ nó nguy hiểm này 21 phần trăm Android Hoa Kỳ là bảo mật ổn định nhất đây là Na Uy đây là Thụy Điển à đấy có phải là Na Uy đấy có phải Thụy Điển không các bạn Na Uy Thụy Điển đúng rồi đây là Thụy Điển Thụy Điển là một trong những đất nước mà nó gọi là đất nước mà nó ổn định hòa bình nhất trên thế giới rồi Ờ, thì trước đó công bố thì New dân ờ, New dân là một đất nước hòa bình ổn định nhất thế giới New Zealand là một đất nước ổn định nhất thế giới hòa bình và ổn định nhất thế giới đó các bạn ở ờ, một số nước như Na Uy Thụy Điển nó cũng thế một số nước châu Âu văn minh đó nền văn minh còn nước bạo loạn nhất là Iran Iraq Iraq là nước bạo loạn nhất thế giới Việt Nam thì sao mọi Việt Nam nó đứng trong top nước như nào ở đây giá virus này Trung Quốc Trung Quốc là đầu não một số nước sáu phần trăm Trung Quốc là bá chủ rồi cái gì cũng từ Trung Quốc hết Ôi Việt Nam cũng hay 59 phẩy 59 phần trăm phẩy chín phần trăm chạy lâu quá em hàng luồng sim lại đây thôi ờ, Những uh, ờ, miếng ma độc nguy hiểm đã bị Capricorn block có từ thông tin từ các uh, um, các người dùng này của cá nhân này từ các ờ, khu vực khác nhau tổng tổng số lượng rất là nhiều đó bạn xem xem về đồ đây là cái thu nhập từ cái thông tin ờ, người dùng đó các bạn bảo là không gặp không nguy hiểm chúng ta thì sợ nguy hiểm làm gì được ạ nói chung là nó chủ yếu là nó đánh vào những người mà nó nó nó, nó những người mà nó kiểu như là nó nhiều nhiều ấy thôi cá nhân của chúng ta họ lấy về làm gì chỉ là những người mà nó nó nó nó, nó, nó nổi tiếng hoặc là nó lớn đây như công ty công nghệ của Google chẳng hạn đó, nhưng mà thường chúng ta rất là khó vào khó hack vào những trang đó họ có bảo mật tường tự động rồi đó, chứ có các bạn nào mà thì mình thì có gì mà bọn nó hack nhưng mà các bạn cũng đừng nên chủ quan bởi vì là các bạn khi các bạn mất một cái thì các bạn là lúc đó thì các bạn mới đề phòng là nó hơi khó cái gì mà nó nó đến rồi nó chân đến chân nó nhảy nó hơi khó đề phòng trước thì tài khoản của bạn đó sắp được rồi lần này không được nên mình off chim luôn nói chung ấy, về cái vấn đề bảo mật thông tin ấy, thì nó sẽ vẫn vẫn là một trong xu thế của tương lai thôi dạ. bảo mật công nghệ đó mật bảo mật mã hóa này Đấy, liên quan đến bảo mật mã hóa nó sẽ liên quan đến công nghệ nhiều hơn liên quan đến trí tuệ nhân tạo đó tất nhiên là cái tương lai trí tuệ nhân tạo có thể thay thế được hay không thì cũng còn phải để thời gian nó nói nhưng mà cái vấn đề bảo mật thông tin này thì nó vẫn hot theo thời gian lúc nào nó cũng hot nó không bao giờ lỗi thời cả các bạn học đi học những ngành nghề mà nó liên quan đến bảo mật đó cũng được cũng không sao đó. vì nó nhiều cái nó hay bây giờ nó liên quan đến công nghệ 4.0 nữa dạ liên quan đến cái um, trí tuệ nhân tạo này thực tế ảo này. các bạn cứ thử tưởng tượng xem thực tế ảo nó là như nào thực tế ảo có nghĩa là khi chúng ta ngồi ở nhà chúng ta vẫn học được ở trên những giảng đường hoặc là chúng ta vẫn có thể là đứng ở công ty đó nó chỉ úp một cái cái thực tế ảo vào chúng ta có thể nhìn rõ giống như ngoài đời thực nữa nên là người ta gọi là thực tế ảo không dạ. ảo chúng ta ngồi ở trong nhà chúng ta ngồi ở nhà chúng ta vẫn học ở trang ở nhìn đấy là thực à. công nghệ càng phát triển thì nó cũng đi theo nhiều mối lo mà lo về bảo mật thông tin không có một cái cái cái cái cái lưới chắn lưới chắn nào có thể là hoàn toàn 100% cả nó sẽ có một cái lưới chắn nào đó nó có lỗ hổng nó không phải là không có lỗ hổng đâu ạ vẫn có lỗ hổng đâu còn khi các bạn vào trong cái trang Google ấy yeah, bạn, bạn các bạn bảo là không có lỗ hổng nhưng mà đôi lúc nó vẫn có lỗ hổng đó trang Google ấy thì nó mã hóa hết rồi các bạn ạ dòng lệnh của nó bị mã hóa hết rồi các bạn khó tìm ra bạn nào tìm ra chắc là phải vào công ty Google ấy, làm thôi nó mã hóa hết rồi nó không có cái gì cả đó. nó mã hóa hết rồi bạn nào tìm ra lỗ hổng của Google được nhập vào được chắc là phải đi làm công ty Google thôi yeah được Google mời vào làm luôn đấy các bạn săn lùng nó người ta gọi hacker hacker mũ trắng đấy à. hacker mũ đen là chỉ đi phá hoại đây là mã hóa hết rồi đây là Google nó mã hóa cái trang của họ hết rồi cốt này mã hóa hết rồi còn những cốt bình thường ấy là nó sẽ không mã hóa các bạn xem một số trang ấy các bạn sẽ thấy là nó sẽ nó sẽ không mã hóa bằng Google đâu Google nó mã hóa ác hơn dạ. hầu như là nó mã hóa vào hết rồi nó không để lộ một cái thông tin nào cả nó không thể bị đánh sập dạ. cái này là cái ngôn ngữ của máy tính đó các bạn các bạn muốn à, muốn muốn muốn muốn làm quen với máy tính hoặc là các bạn muốn hiểu về máy tính máy tính chỉ chạy được cái này đúng là ông Microsoft đúng là siêu giỏi nhà các bạn tạo ra được những dòng code này chạy ở trên cái máy tính được cũng là quá cao thủ con người nó không máy tính không thể hiểu cái giọng nói của con người được mà con người phải học thế nào để cho máy tính hiểu những dòng lệnh này đó và máy tính sẽ chạy được nó kiểu thế ngôn ngữ của máy tính là ngôn ngữ như thế kia đó rồi nó đang cài đặt chờ nó một tí nói chung nó không khó à các bạn nó đều có nó đều có cái ấy hết rồi nó đều có có có trình tự hết rồi ví dụ như dạy va dạy, Java Script hay là PHP MySQL về uh, các kiểu này MySQL này về HTML này nó như nào nó có hết rồi lệnh mở lệnh đóng lệnh như nào lệnh đóng trên lệnh đóng dưới nó có hết rồi nó giống như toán học đó các bạn đó nó cũng không phải đâu sâu xa về đâu sau đó các bạn là có rồi các bạn học về sau đó các bạn sẽ sẽ, sẽ, sẽ tự động mã hóa sau đó các bạn học nâng cao lên ấy các bạn sẽ thấy là những cái đó nó sẽ tự tạo ra cho, cho chúng ta chúng ta sẽ có thể là tự viết được chương trình đó nó rất là hay và viết được khi các bạn đã nắm được cốt lõi các bạn có thể biến đổi cái cái cốt lõi đó thành một cái khác đi chẳng hạn hoặc là các bạn biến đổi thêm ví dụ thế chẳng hạn nó sẽ khác đi thôi có máy tính bây giờ không thể máy tính có thể làm là việc y chang giống như con người nhưng mà máy tính không thể suy nghĩ được như con người không thể suy nghĩ rộng hơn nó chỉ con người tạo ra nó chỉ là nó làm việc theo một cái bố cục nào đó nó kiểu như là nó nó không có cái suy nghĩ ấy dạ, rất là nhiều người tạo ra được những những cỗ máy mà nó máy công nghệ nó có thể làm việc thay thế con người nhưng mà cái độ suy nghĩ ấy nó không thể bằng được não não của chúng ta bằng các nối lon thần kinh dạ, nó có thể là suy nghĩ được đó, suy nghĩ được tự có chúng ta có thể chịu suy nghĩ biến đổi ra được nó còn máy tính là không thể được nếu mà như thế thì máy tính nó sẽ bùng lên và nó thay thế con người luôn nó đến lúc đó thì nó con người lại một thảm họa của từ những robot mất rồi một giờ rồi vẫn cài đặt như thế chắc là mình không chơi được rồi các bạn ạ nói chuyện thôi nhở lúc nãy có một bạn là mình bị xóa cái tin nhắn của một số một bạn đi rồi bạn hỏi là mình có biết tăng gái hay không mình xóa đi rồi và tán gái là kiểu nào đấy các bạn tự động 20 chẳng đòi đấy các bạn nghĩ mình sẽ tăng lái không nhiều người nhiều người gặp mình bảo là thấy con gái là chạy mất dép đó các bạn liệu có đúng không các bạn các bạn có tin không mình gặp nhiều người à nhiều người gặp mình bảo chắc là gặp à, chắc là gặp gái là chạy mất dép luôn mình à, mình ít nha các bạn nha mình ít nha mình ngồi máy tính như này mấy chục năm trời rồi các bạn ạ gọi là chục ờ, gần chục năm rồi đó các bạn cứ ngồi máy tính ở nhà thế này thôi dạ ít đi đâu lắm giống như máy tính ở nhà của mình vậy mà mình cũng ít à, mình cũng ít đi ờ, đi kiểu như đi chơi ấy các bạn đó. đi chơi thì mình phải có mục đích đó mục đích của đi chơi đi chơi ra ngoài ra ngoài thì nói chung ấy thì mình cái kiểu là mình ờ, thấy là nó có cái gì mà nó có có có cái kiến thức cho mình ấy. ví dụ như các bạn bảo là ngày tối nào cũng đi nhậu hoặc là ngày nào cũng đi nhậu mà các bạn giải quyết được cái vấn đề gì cơ nó có phải có cái gì mà nó rất là quan trọng hoặc là bạn bè lâu năm mấy mấy mấy năm mới gặp một lần hoặc là nửa tháng 6 tháng một năm gặp một lần thì được còn bảo là tối nào cũng đi nhậu thì mình mình ít lắm ạ tối nào cũng đàn đúng đi nhậu thì cái đó thì ờ, mình ờ, ít dạ. đó. mà bảo là tối nào cũng đi tán gái thì, mình cũng ít ở ờ, bình thường mình, mình, mình mình ít đó. cái đó thì hầu như là mình không rồi dạ đó nói thẳng là mình không à, mình chỉ thích là ngồi máy tính như này à. đó lang thang trên mạng thấy những cái gì hay thì thì đớp thôi được chưa đó. thấy những cái công nghệ gì mới hay là có những cái gì mới có gì đó thì ta sẽ ấy thôi đó tạo riêng nhau nói chung ờ, ờ, đầu tư cái ờ, ví dụ như các bạn hỏi là tán gái tán gái nó cũng mất thời gian mà các bạn thứ nhất là nó phải giải, giải giúp giải quyết được cái vấn đề nó chỉ nó giải quyết được cái vấn đề gì đó nó cũng mất thời gian đó các bạn ví như nhắn tin này bây giờ mình ví dụ như bây giờ trả lời tin nhắn là gì đó thì nó mất thời gian tối nào cũng phải nhắn tin hoặc là lúc nào cũng phải nhắn tin nó mất thời gian ra thực dạ đó mình có ví dụ như mình còn có cái công việc khác nó làm nó hay hơn chẳng hạn đó tất nhiên là cái đó thì nó vẫn có nhiều cái hay nhiều cái nó hay thôi rồi chẳng nhưng mà kiến thức của chúng ta nó cũng hay Đã, dạ, tùy thôi vì vì người thôi có rất nhiều người người tài biết có rất nhiều người mình biết rất nhiều người tán được rất nhiều cô rồi ạ một người mà tán rất là nhiều cô chỉ là đó nhưng mà mình, mình thì nói chung là mình ít lắm dạ. hầu như là không hầu như là không có rồi dạ là mình mình ít ờ, nhắn tin thực ra mình ờ, nhắn tin có mình mình nhắn tin có được không được chứ mình vẫn biết chứ dạ sao mình lại không biết chứ nhưng mà cái cái cái thời gian để dành ấy mình thích cái thời gian dành để cho nó cái nào nó hơn thôi đó chứ không phải là mình không không không không ấy chứ không phải là mình cũng không nói là ích kỷ được bởi vì là có rất nhiều cái dạ. như quan trọng là mình thích làm gì thì mình làm thôi dạ. thích gì thì mình thì, thì nhích đấy thôi dạ. ví dụ như mình thích chỉ thích ngồi máy tính như này là Cô đây vì sao rồi, chắc phải dừng đội thôi, tám tám phần trăm rồi Không có cái gì cả viết cái gì ta viết chữ quốc chẳng nhiều gì cả Monsieur Monsieur Chả nhiều tiếng Trung Quốc cả Cái gì Đăng được Không biết tại sao những năm nay không thể đăng nhập vào được khi mà TV được 어. 아, 네, 그래. 아, 공격, 공격. vẫn cường lực 88 trăm này Oh, còn thằng yêu nó chạy lại oh, trời ơi chắc phải off stream rồi rồi mình sẽ bye bye các bạn nhá, hẹn gặp lại với các bạn ở những video lần sau trời ơi cứ download đi như này khoảng 3 lần rồi 3 lần rồi vị à đúng rồi còn phiên bản PC mà trời ơi thôi thôi nhưng mà muộn là chết gì đây rồi bye em nhé vài con nhá buổi giờ con chơi nữa 64 giờ là 64 giờ đánh Nên vậy Thì đánh cứ mỗi ngày chỉ dùng dâm thôi 64 giờ đánh Thì nó này lại đánh những cái gì bị chết rồi à. Đây nè À, cái này phải đủ sơ mới Đáng thế này đéo có gì chung Đen Đen lò này cũng Đây không có tiếng Việt này thử khởi động lại máy xem có được nhá cái phiên bản là xem cái phiên bản là kia nó có thể được nhá mình sẽ tắt đi và tự nhiên sẽ mở lại và tiếp tục livestream rồi mình sẽ thôi mình sẽ dừng à, xin lại đây à, bye bye các bạn à, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé bye bye không biết ngoài có livestream được nữa không bye bye chúc các bạn ngủ ngon nhé đau lát đi đau lát lại này khó lắm nó cũng đã lát ba lần rồi còn tôi như tiếp tục ờ, không được ba